Vâng, chào anh em nhé. À, đến với cái video tiếp theo của ngày hôm nay ấy, tôi sẽ đến ờ, hướng dẫn cho anh em là xỉu báo rung không tang. Không tang ở đây là có nghĩa là bây giờ anh em phải hiểu là cái đồ này là đồ hoàn toàn không tăng tích, bao trẻ, bao tất cả bao soi, bao bao gọi là bao nam châm, bao thử nước muối, bao hít thoải mái. Đây anh em nhìn tôi thử cho anh em luôn này. đây nhá. Thử lắp cho anh em xem, không có gì. Đúng không ạ? thử hột anh em nhé đây thử hột đây anh em này hoàn toàn không tăng tích luôn chỉ cần khi anh em vào chơi ấy, anh em đưa được mỗi hột này vào thôi là tỷ lệ chiến thắng của anh em là gọi như là 100 trăm luôn đây anh em nhé đơn giản anh em chỉ đưa trong mỗi hột này vào này là anh em mình gọi là tỷ lệ thì thắng 100 trăm luôn còn cái cách đánh như nào ấy thì đây tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em xem đơn giản lắm chỉ cần gọi là anh em đưa cái hột hay là còn cái đồ của nó đây là một cái máy như này khi anh em chơi là tôi sẽ thể chế vào bất kỳ một chỗ nào vào cái mũ hay là cái áo cho anh em đảm bảo là không bao giờ người khác nhìn thấy được mà chỉ có anh em mình đeo anh em biết thì mình biết được rất là dễ đánh em nhé đây thì để à, tránh mất thời gian của anh em này thì tôi cũng ờ, đánh thử cho anh em xem luôn nhé à đây tôi soi thế tôi soi luôn cho anh em cái hột này là này đây anh em nhá nhìn rõ chưa trong vằn vặt luôn này đấy trong vằn vặt luôn anh em nhé không cái gì cả trong như ngọc trinh trắng như ngọc trinh luôn đấy khẳng định với anh em luôn là có bao che bao trẻ thoải mái không ai một nhìn thấy một gì cả ông nào mà mà bảo là khách hay là ông nào nhìn thấy nào mà mà bảo là người chơi nhìn thấy thì một tôi đền 10 nhá khẳng định luôn thế cho nhanh khi anh em vào chơi ấy chỉ cần mỗi anh em đưa cái hột này vào này là anh em chén anh em nhé còn cách đánh như nào ấy thì sau đây là tôi sẽ đánh thử cho anh em xem luôn đánh cho em thử 10 quả đây anh em nhé này tôi bắt đầu sóc này anh em nhé tôi hướng dẫn lại cho em một tí nữa không để em này cái này có đơn giản tôi hướng dẫn cho em nhé lên con nét đây là lên mặt lục của nó khi nào lên mặt lục của nó thì nó sẽ bao dung còn không lên mặt lục của nó thì nó sẽ không bao dung mà khi lên mặt lục rồi thì mình sẽ đánh tài mà đánh lục tài luôn còn không rung ấy thì cái để mình đánh xỉu vì tỷ lệ xỉu nó chỉ là nó ăn khoảng tầm 6 70 phần trăm mà mình chỉ hơn đến 20 phần trăm mình thắng người ta rất là nhiều rồi tôi đánh em em khoảng 5 7 quả đến 10 quả để anh em xem nhá Đấy. như quả này bạn đánh gì như quả này là tôi đánh tài này đấy tài đúng không ạ ok quả đánh tài này ui ba ăn tài em ạ dùng quá nhiều luôn khi làm mà anh em nhé khi nào lên hai con hai con lục ấy hai con lục thì một con lục thì nó rung rất là nhẹ nhàng hai con lục của rung nhanh và ba con lục của rung rất là nhanh luôn nó như kiểu các em anh tôi cảm tưởng anh em đi xe máy ấy số 1 số 2 số 3 là như thế nhá để xong này đấy như quả này là không rung này không rung thì mình có thể mình đánh xỉu nhưng mà anh em đánh xỉu thì anh em đánh ít thôi nhá đánh ít thôi đấy đúng không ạ bão luôn là bão xỉu này đấy đấy đấy như quả này này mình vẫn đánh xỉu nhưng mình đánh ít thôi đánh xỉu đánh ít thôi anh em nhé tôi khẳng định anh em đánh ít thôi không dám đánh nhiều cả đấy vẫn là xỉu đúng không ạ à. quả này đánh tài quả đánh tài đánh tài ăn trăm một nghìn nhé quả này đánh chung đánh tài anh bán hết cái tỉnh mình tâu đi anh đánh như tôi lục tài nhá đấy đúng không ạ nó khẳng định là ăn trăm phần trăm luôn chỉ cần anh em đưa cái hột vào là chém trăm luôn anh em nhé ờ, sau cho em bốn năm bốn quả nữa này quả này em đánh tài mà đánh tài anh em nhé nhưng quả đánh tài anh em đánh ít thôi đấy bởi quả này nhịp rung của nó hơi ngắn nên là mình không không không gọi là ấy quả nào rung cảm giác khi nào mà rung dài dài dài dài dài là ăn trăm trăm luôn đấy quả này không dung đánh xỉu đánh xỉu anh em nhé đánh xỉu nhưng mà anh em đánh ít thôi đừng đánh nhiều làm gì cả đấy nói chung là 10 quả thì là chuẩn quả 10 nhưng quan trọng đánh ít đánh nhiều thôi anh em nhé ừ, quả này anh em đánh hết tài rồi tôi đánh bao nhiêu tài anh em đánh quả tài đánh tài thoải mái đánh lục tài luôn anh em nhé đánh hết tay quả này rồi đấy đúng không ạ đấy thì, thì là, là là là bây giờ anh em nhé anh em nào mà mà cần liên hệ hay là tư vấn liên hệ theo số điện thoại của của nhà tôi này 0844 555559 hoặc 0983 30 từ V2 à, chúc anh em nào đang ở ngoài xa bờ ấy thì đến chúng tôi thì chắc chắn anh em sẽ vào bờ cuối ờ, cái chương trình video này ờ, tôi ờ, chúc tất cả anh em may mắn nhé